giới thiệu đến các bạn cái mẫu động cơ 60V 1500 tốc độ của động cơ là 3900 vòng trên phút và một cái mẫu động cơ loại khỏe hơn nữa là 72V 2200W thì cái loại này là 4200 vòng trên phút cái loại này thì có đầu trục ra là 2122 22 này. lối trục các đăng với này các cái cầu xe thì có thể chở được khoảng một tấn rưỡi tương bằng còn cái loại nghìn rưỡi này thì có thể chở được một tấn các bạn làm xem một tấn đấy một tấn thì đây là bộ điều khiển này tay đảo chiều này tay ga này con này của nó là còn ờ, đây là tốc độ ờ, không qua giảm tốc của nó là 3009 nhé Đấy, còn qua cái ờ, hộp số này chỗ này nó tầm khoảng hơn 600 vòng nhân phút thôi Đấy, 600 hơn 600 vòng nhân phút cách đấu này thì ờ, khách hàng mua thì bên em sẽ đấu sẵn hoặc là sẽ có gì sơ đồ về cho các bạn đấu Đấy, thì nó có hai cái mẫu này cái mẫu nghìn rưỡi và một cái mẫu à, hai nghìn hai này hai nghìn hai thì nó dài hơn nó nặng hơn